có tìm sau ai được quyền dead shoot Ui à, tao nghe thấy âm thanh lạ Anti-air acquired Tao vừa nghe tiếng thuốc mà nghe sao em không nghe vậy đấy là mày nhặt bên bên đấy rồi dạ, không chưa bấu được cái gì luôn đây có nghe thấy rồi dạ, chơi cái này buồn nôn đấy nhá à. đinh à Nhanh quá Tiết tấu nhanh quá Lìa chuột nhanh quá bị buồn nôn rồi bắt đầu tím luôn ngay trên bàn bí quả là mấy lần mình nhìn thấy đâu vậy đang nghe tiếng gõ đồ rồi tiên ui vậy là ra bốn luôn thơm Survival bonus. Water gilly acquired. Tổ tím là rồi mở được cái mũ một. phải nết ca người anh có cách gì thì mẹ làm to tiếng cáp sút lên một tí đã nhỉ? cách gì <laughs> có đây muốn nghe không muốn nghe giải thích không đấy một viên Quay. cáp sút đây anh Vào làm mẫu tao. đây cáp sút đây thì phải một đống đây Đúng một viên Đúng về đây tao làm mẫu cho tao làm tiếng to lên cho không vậy như, như này là vẫn chưa đủ tìm hơi khó rồi cái nồi ra ghê dạ không Để giáp ba luôn Gatling gun Tên ai kìa Ờ, thằng nó lút nhà này đây Nhảy cửa sổ à, không có ăn thuốc vàng à? Cái thuốc nó mới spawn nhỉ Thế okay. Ờ đây rồi Uzi cam này à, ờ, thì vừa thấy cái ờ, laptop ở đây mà đâu rồi à? thằng nào bắn à có buồn thế rồi hải giác bảo chơi game này buồn nôn tao tự nhiên tao cảm thấy buồn nôn nữa anh nói mình chơi như bị hiểm này lô vậy Thằng kia bắn được một thằng kìa, Trung Quốc Mai mình ăn nhiều thế được LV7 Hai anh kia mà kiểu ăn ít thuốc LV11 Mới còn LV2 ờ, viên màu vàng Hiểu kiểu gì hai viên anh nhìn này anh nhìn lv em này nhớ anh cái thanh đấy anh lấy sắp rồi ba này mười mười mười năm rồi ờ, bắn bắn ăn dính dính cút đồ Survival bones, À, vẫn chưa có ai lấy ai lấy thuốc đỏ về. Có có em ơi. À thuốc đỏ. Ờ, lấy đi. Nó tự lên cấp cho cho cho, cho, cho tăng đam rồi. Lấy đấy bên đỏ anh con thiếu. Anh đâu? Anh đây. Ok. Ôi ơi. Á ờ, à, lìn. Nó mò ngay đi tao. Ấy. tục phát, Bạn, bạn, bạn anh đâu? Bạn anh làm gì? Giật mình quá. First blood. Ờ. Tự nhiên nó mò ngay đi Tao tao đã lút subscribe mà nó không nhìn thấy chứ Địt mà wow. Đồ chấm ai Mình nghe thấy tiếng lẹt xoẹt Còn tưởng hải rắt lên giao lưu đồ rồi Đồ phát Sợ quá sợ quá Đây bọn nó bắn nhau rồi Diều bò rồi anh em đánh trên đồi chưa đánh đánh trên đồi chưa hả cho em energy anh có mỗi cái chuyện nhanh thôi tôi thì là em có đánh bọn trên đồi chứ đi thế xấu ăn cái clear thì chấm nhá tận bên đồi bên kia kìa bên cột à trai quá này bạn em bắn gần mới rồi bắn ngay dưới này này ngay đâu đây gần gần thế này gần gần bỏ cái dưới đi bắn mọi bên trên này trước cứu em vậy đây đây đây đây đây anh có súng này công rồi, vào nhà này một vào đây được chưa Ở tao có nuclear này, tấm vào. Vào đi, vào đi. Thấy không? Ra nuclear. Rồi, Ở phía. Sang công. Đâu, tôi ra ngoài mà. Gì đấy anh? Bọn em ở ngay đây rồi. Chắc tiêu vô. Trên trên trên cột trên cột trên cột. Lồn lên cột. Ấy, cái anh anh anh nghe nghe nghe nghe nghe thấy tiếng gì đặc biệt đấy. lùi được lên đồi lùi nhá đéo energy gì đấy sao này này à còn bao sao có nuclear cho anh thả cái cột cho nó qua kêu hoài à, đồ vàng đấy ba lô à Thế hả? em bắn cố lên trên nó đây anh Hải Survival Ăn cho hai ba quả cối nó sợ Trên đỉnh, trên đỉnh, trên đỉnh anh thấy này ôi Chấm. đợi có nuclear anh đâm nó bao nhiêu giây đấy bao nhiêu giây nữa trái phải người em ơi cắt trộm nó phải máu sao bắn đâu ấy nhỉ đằng sau nhá ở đâu ngay ngay đoạn này rồi hai con tem sau mình đẩy lên con có nu liền nhé xóa bớt chấm một tí gọn trên cột kia đeo thấy đâu đi rồi rất nhú rồi à? đi đâu rồi bắn một bên trái đi bên trái bắn bên dưới này này trái mình cao hơn bắt được Bắn nhầm. Đấy, gần gần này. chồng 4 này. mấy thằng ấy thêm một thêm một thêm một đây mà cũng đá yếu rồi yếu chết rồi chết rồi chết rồi có một bọn ở dưới nhà nhà nhà nhà nhà thả nuclear đấy thả đấy thả đấy nhà chấm bốn này anh nhà chấm bốn kìa lên loanh triệu một Đấy. Em thấy hai thằng đấy Ừ, không một đâu hai thằng Có smoke không sợ không sợ Đây Một thằng nhà này, một thằng nhà, chấm 3, chấm, chấm 2 Ok, anh vào đây Lết nha no, no, no. Espera, Ahora. Đang em ơi. Chết nốc hết rồi. Cứu được đấy. Từ từ em bắt hàng. Nhà nhà gỗ một. Nhà gỗ một. Hai, nhà gỗ nhà nhà thứ hai. Anh lòn xuống cứu được anh. Ok anh ba hàng ngoài cửa này. Công à. chạy đúng không? Cứ, cứ, cứ tao, tao có smoke này Mấy thằng cái đội yếu là bắn nó cứu anh chưa? Cứu rồi, cứu Cứu, cứu, cứu Nó qua này, nó qua này Có, có, có một bọn đẩy chấm bốn này À, móc À, anh em ăn, ăn bọn này trước này này bắn nhau kìa Được, cứ như cho nó bắn nhau yếu đây ngay bên nhà rồi uh. nhà đi rồi nó bên trái mà đây có, đây, có đây đây đây chết chết nốc nốc nốc nốc bên trái một thằng lông nữa này còn ngoài Đây anh Một thằng nữa, hay một thằng nữa đang lên, đang lên, đang lên. Ai. Thịt mẹ có một con máu. Cứu được anh. Được, anh Hải ơi, cháy ờ, quá. Dạ, dạ, cứu cứu luôn bọn, anh. Bọn lên chờ 4 nó quay xuống chưa? Hay hay là bọn nào? Hay bọn mày bắn bọn nào? Hết rồi. Được đấy, quả là dạ, chiến anh ạ. À. nhưng mà đồ anh khỏe Địt mẹ mày nhiều phớt tí phải chia bố ba phớt hết phớt rồi chó ạ. Anh lút luôn đi. thôi đi, đang cứu. Lấy lại nhà đi. Ui, mẹ mày giảm thanh bắn đâu nhở? Cột à? Vẫn là cái cột à? bên Ở đây đây đây, chấm. mẹ à, nhìn lên đây ấy thế nhìn lên đây survival bonus em đổ quá ờ tao vào bon á cắn ấy vào cắn uh, tao tao tao tao có smoke mà dìu vào nhà thôi dìu sang khu nhà thôi đâu bọn mày đâu đâu đâu có nút nuclear ấy mày gọi à, à. tao cho phát vào à? vào đi vào đi vào đi tới nhà đi có nuclear gọi phát để tao bắn có nuclear gọi phát để tao bắn anh nào ok à, chấm mình tao bắn kiểu bắn đấy đây tao thấy rồi đây này cục này cục đá kìa em bắn em bắn ở gần thôi được chiêu ai nó bắn ngay ngài thảm quá đấy cũng đã chết. Bên trên. Bên trên bắn nhau. Đây gốc cây này, gốc cây này. Lên đi. Mày vứt anh mấy phút em ơi. Này. Lấy xe này, lấy xe này. Được đấy, sao? Ôi đồ, đồ, đồ. Đúng rồi góc đấy. Còn mấy thằng kia đó trên đỉnh. Đây, rồi chết luôn. Thịt mẹ này, này. Còn hai thằng. ba viên tính đỏ em. Cái này cái gì đây? Còn hai thằng vách đá thôi, là xong rồi. Lại axit ạ. Xong. Đâu rồi? Nó nhảy xuống dưới vậy? à? Không, thằng ấy. Chỗ này còn ờ, chỗ này. Survival bonus. Em biết nào. phải lúc đâu ạ Đằng sau tố cùng phải luôn, có em lộn một cái nữa lên 200 hơn máu anh ạ Ừ 260 máu ạ Kéo thấy Hay là trốn trong nhà không ta Phải rồi Lúc đang bắn nhau lộn đấy 210 rồi à, thoải mái mà chơi ở ờ, trên kìa trên hải ra à thôi nó nhảy trên nhảy trên rồi nhảy vào chỗ sơ bốc sau sơ bốc của mày ừ. trong nhà nhảy trong nhà trong nhà này rồi होने आ गया